là cây sao chưa chứ anh là gió lướt qua nhanh để em tặng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca một ngày khoảnh khắc đầu tiên gặp em thế nào chỉ biết rằng anh thấy buồn, dường như anh đã chót yêu em cần biết quá khứ em ngày xưa anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa tim em lạnh giá hoa đã đã yêu chưa có khi hạnh phúc là cảm giác mình xin thương trong muôn vạn kiếp sống cô chắc chắc mình anh thôi đắm say vì yêu nước hạnh phúc nào ngờ đông giờ em đang khăn anh muốn giơ tay tới nơi Vì món quà chính là trên nụ cười em thôi Thế nên anh phải gây ra thêm thôi Ta không còn tìm không cho em yêu anh dù mưa sông ập xuống vì cuộc đời đang sát đường thế gian như vườn hoa vậy anh sẽ hãy cho em hạnh phúc khác xa người ta em ở đây bên tim trong bầu trời ôm sẽ cho qua cả năm em ơi 说谎是能力。